Các bạn học viên thân mến, các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của thời kỳ hội nhập khi tri thức và công nghệ tiên tiến của nhân loại được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây cũng là thời điểm mà Anh ngữ, ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu là một sức mạnh to lớn trong tương lai mà các cá nhân sở hữu sẽ đạt được những thăng tiến quan trọng trong cuộc đời của mình. Để tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập, anh Văn Mỹ Úc cam kết sẽ mang đến chương trình đào tạo Anh ngữ chất lượng hàng đầu Việt Nam thông qua việc thường xuyên cập nhật những xu hướng và phương pháp giảng dạy hiện đại nhất của thế giới bằng việc hợp tác với các đối tác chiến lược là những giáo viên ưu tú có thâm niên giảng dạy. Điều kiện học tập thuận lợi, các trang thiết bị tiên tiến cùng với đội ngũ giảng viên tận tâm, các nhà quản lý chuyên nghiệp, anh Văn Mỹ Úc chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn học viên thành công trong bước đường học tập Anh ngữ của mình. Chúc các bạn gặt hái được những thành tích vượt bậc trong quá trình học tập và tạo được những thay đổi, những kỳ tích đột phá trên bước đường tương lai. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng ghi danh tại số 89 qua Lư, phường 9, thành phố Cà Mau hoặc qua đường dây nóng 07803 525566 07803 526677 hoặc truy cập website www.tiếnhanhcamau.com